đánh Việt Nam và đánh tài đánh Việt Nam hiệp 1 đánh tài hiệp 1 thì cái trận này anh em đã hút full 4 cái mã kèo còn riêng thêm là tới là cái trận cái trận mà mình nhận định cho tất cả anh em thì tối qua anh em hút rất là nhiều trận để mình cho anh em xem cái lịch sử trong nhóm mà mình đã cho kèo tất cả anh em đây kèo Malai kèo Malai thì mình cho tất cả anh em nằm thằng à, Malai hiệp 1 nè nằm à, thằng Malai nè tới kèo Việt Nam kèo Việt Nam đây thì mình cho anh em nằm Việt Nam chấp 3 trái và tài xỉu là 3,75 và hiệp 1 mình cho anh em nằm Việt Nam nè 1,25 nè tài 1,5 nè thì anh em đã húp full cái mã kèo Việt Nam này rồi còn tới cái kèo tới cái kèo MU nha anh em cái kèo MU thì mình có nhận định cho anh em rồi á thì mình cho tất cả anh em nằm MU và nằm MU hiệp 1 thì cái tỷ số của cái trận MU này nó ăn với cái tỷ số là 2-0 hiệp 1 một quả hiệp 2 một quả là hai quả nha anh em thì anh em cũng hốt full được cái trận này và thêm một cái trận nữa đó, đó là cái trận giao hữu của thằng James à, và thằng Len nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm với cái mã tài 2.5 thì cái trận này anh em xem hai tỷ số 21 và cái trận MU với tỷ số là 20 thì anh em cũng đã húp hai cái mã kèo này rồi đây đó anh em cũng đã hút hai cái mã kèo này rất là đậm với cái mã kèo Việt Nam nữa thì anh em thua cái mã kèo Mã Lai thì anh em hút được ba cái mã kèo này một cái mã kèo Việt Nam thôi anh em dư sức để anh em tràn qua mã kèo kia còn hai mã kèo này thì anh em lời khẩm nha thì tối qua thì anh em hút rất là nhiều kèo thì tối hôm nay tối hôm nay có thêm cái, cái kèo uh, cúp liên đoàn Tây Ban Nha nữa nha anh em đó là Danica và Celta Vigo với cái trận à, cúp liên đoàn Anh là Manchester City và Liverpool thì trong khi đó mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận mà của ngày 24 nè, rạng sáng ngày 24 đó là trận Real Betis gặp Atalanta lại lại là trận giao hữu của hai câu lạc bộ cũng có tên tuổi ở Serie A và La Liga nha anh em. Diễn ra rồi lúc 23 giờ ngày 24 là 23 dạ, giờ ngày 23 luôn anh em thì anh em thấy có phong độ của thằng Real Betis trong những trận gần đây nhất thì anh em thấy Real Betis vừa thắng cái trận gần nhất trước uh, à, MU nha anh em với cái tỷ số là 1-0 và hòa với Inter là cái tỷ số là 1 đều còn những trận trước đó thì Real Betis có cái phong độ không cho tốt cho mấy là vẫn có cái mã tỷ số là quả, thua rất là nhiều thua với cái mã tỷ số là 4-0 đến 5-0 không còn trong khi đó thằng Atalanta cái trận mới thắng gần nhất là thắng này của Pháp và hai điều với ờ, Frankfurt ờ, của Bồ Đào Nha nha anh em còn trong những trận Serie A thì ờ, Atalanta đang có phong độ cũng không tốt cho mấy thì mình đang cho anh em xem Atalanta đang đứng ở vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng trong Serie A nha thì hiện tại Atalanta đang đứng cái vị trí thứ sáu trong cái bảng xếp hạng Serie A nha anh em còn bên phía Real Betis thì cũng đang đứng ở vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng La Liga luôn nha thì hai này có cái phong độ trong cái đề, à, bảng xếp hạng trên à, đấu trường La Liga hoặc à, Serie A cũng rất tốt nha thì cái trận này hai đội sẽ tung cái đội hình cũng có thể là rất là mạnh nha nè để đá lấy lợi phong độ thì cũng chuẩn bị tới ngày 26 là bắt đầu vào đá vào lá Serie với La Liga lại rồi thì hai đội sẽ tung cái đội hình rất là mạnh để cho cầu thủ quen dò và quen săn trở lại nha thì cái trận này coi tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hai này nó đá đồng nha anh em và tài xỉu 2.5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã tài 2.5 cho mình kèo này còn kèo uh, trên dưới á, thì anh em chờ lưới rút ra sân nó có cái đội hình thì mình cho tất cả anh em thêm cái kèo trên dưới còn cái mã kèo này thì anh em có thể vào cái mã kèo tài được nha vào tài 2.5 và anh em vào những mã rung hiệp 1, hiệp 2 thì anh em mình sẽ gửi cho anh em trong nhóm sau. Mình cũng đã phân tích và nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Real Madrid và Atalanta. Thì đến đây mình cũng sẽ nhận định xong thì anh em nào mà đang xem mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thấy mình nhận định á thì anh em có muốn vào trang chơi cùng mình để chơi được những cái mã kèo này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0963731346 hoặc là telegram cào bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình và hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì hôm qua rất là nhiều anh em chơi kèo đã ăn trong trang còn anh em chơi ngoài nhiều khi chỉ chặn MU anh em nằm trên mà nằm tài thì anh em lại lỗ lai like nha còn mình chỉ cho anh em nằm trên và tài xỉu thì anh em đánh rung thì anh em sẽ lời nhiều hơn cái đó là cái vấn đề mà anh em cần nên biết để chơi cho có hiệu quả nhất thì đến đây mình cũng đã nhận định xong và chia sẻ cho tất cả anh em xong thì anh em nào quan tâm đến cái vấn đề này anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình thì cái thông tin liên hệ của mình có để dưới phần bình luận anh em cứ bấm vào đó để anh em liên hệ trực tiếp qua zalo cho mình anh em nào đang xem video này thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình đạt cột mốc 5.000 lượt đăng ký nha anh em thì à, đến đây mình cũng đã nhận nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau